như thế này này không biết ngày giá chứng khoán ngày mai tăng hay giảm không biết là tài khoản của mình xanh hay đỏ mình sắp lãi chưa cái lòng tham nó sẽ gọi là nó sẽ là mình gọi là lúc nào mình cũng mở tài khoản ra mình xem mình ngồi mình canh bảng điện cả ngày luôn là mình không có gọi là mình không có dừng lại một giây phút nào hết đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện đó bạn nghĩ gọi là nếu mà như vậy cuộc sống của bạn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 thế là ông làm theo ông chỉ người nhà làm theo là cho nên sâm uống kết quả là người bệnh chết và người nhà túm ông thầy này đưa lên quan huyện bảo là tôi chỉ làm theo thầy bảo là tôi làm theo sách dạy chứ bây giờ làm sao mà kết tội tôi thế là quan mới bảo đâu mở sách ra xem sách nào mà ghi như vậy thế là ông mới lấy sách ra lấy sách ra xem thì thấy là té ra là cái câu đó chưa có hết chưa có chấm câu mà còn hai chữ viết ở trang đằng sau tức là Ờ, phúc thống phục nhân sâm tác tử tức là đau bụng uống nhân sâm thì chết đó cái chuyện giờ khóc giờ cười như vậy thế là cuối cùng là cái ừ, tội ông thầy hay là không cái tội ông thầy ông cái cái tội lớn nhất của ông là cái tội mà làm chết người và tại vì cái lý do làm chết người tại vì ông học không đến nơi đến chốn ông học ẩu ông học tắt ông chưa học kỹ ông đã bước ra đúng không ok nếu đây là lần tiên bạn xem video này nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất ha vậy nó liên quan gì nó liên quan gì đến thị trường chứng khoán nó liên quan gì đến đầu tư đến kiếm tiền đến tất tật mọi thứ bạn có thể thấy rằng là có những thứ chẳng trường lớp nào dạy cả tức là khoa chứng khoán ở trong trường tài chính thì chỉ có những người tài chính mới học còn với những người mà như chúng ta những người xuất phát từ những cái ngành nghề khác nhau thì mình mình chỉ có thể là tự học hoặc là đăng ký những cái lớp học nào đó mà rất khó để kiểm tra kết quả của cái người dạy à, và nếu mà mình tự học thì mình chẳng qua cái trường lớp nào cả mình đi gọi là mình cũng đi com nhạc kiến thức trên mạng này hay là mình nghe theo tin đồn bạn bè này hay là mình lên diễn đàn mình lên forum mình đi nghe ngóng tình hình rồi à, những kiến thức đó cũng không biết là có được kiểm chứng hay không gọi là chỉ gọi là có những người sẽ chỉ mỗi người sẽ chỉ mỗi cái khác nhau nếu mà mình gọi là mình học những cái thứ mà nó gọi là nó nó tùm lum tà la như vậy thì bạn tưởng tượng xem cái câu chuyện của mình nó sẽ như thế nào nó sẽ là giống như là mình đi học đại học mà mình cúp học đúng không mình đi học đại học mình cúp học với một người mà đi học học đầy đủ thì cái đầu vào khác nhau đầu ra nó sẽ khác nhau đó và nếu mà mình học một cách không cẩn thận không có bài bản không có quy củ thì nó gọi là nó sẽ gặp một cái vấn đề lúc mình thắng mình sẽ rất tự tin vào bản thân nếu nhưng mà nhưng mà cái tự tin đó nó sẽ làm cho mình gọi là cảm thấy mình không thể sai được nó sẽ làm cho mình gọi là sai khi mà mình đầu tư với số tiền lớn hơn mà nó sẽ làm cho mình sai khi vào những cái thời điểm quan trọng lúc thời điểm quan trọng mình sẽ bị cảm xúc cao nó lấn áp cái lý trí của mình đi mình sẽ thua nặng và mình thậm chí mình thua hết rất nhiều tiền và nó còn tàn phá mình cả về tiền và cả về cảm xúc nữa chỉ một lần sai mình có thể mất tất cả mọi thứ luôn nhưng mà đặc biệt trong đầu tư nữa mình mất tiền là mình mất luôn cái cơ hội để tạo ra tiền mới tại vì từ tiền để tạo ra tiền còn ở những lĩnh vực khác ở những lĩnh vực ngoài bên ngoài khác bạn có thể dùng trí tuệ dùng ờ, các mối quan hệ dùng gọi là những cái tài sản sẵn có của bản thân để mình tạo ra nhưng mà trong đầu tư ngoài trí tuệ ra mình còn cần phải có tiền nữa để mình tạo ra tiền và rất nhiều người rất nhiều người chỉ vì một lần thua lỗ thôi thế là họ sợ hãi họ mất niềm tin vào thị trường và họ không bao giờ quay lại nữa và họ kết luận chứng khoán là một trò cờ bạc à, và thậm chí có những người muốn tức là sau khi đi nhặt nhạnh xem diễn đàn xem forum rồi nghe người này phí mã này nghe người kia phí mã kia đầu đầu tư toán lặn lên lúc đó muốn thấy lỗ muốn quay lại học thì cũng gọi là hoang mang không biết học từ đâu không biết chỗ nào là chỗ sai tại vì sao tại vì nó có rất nhiều phần đúng không từ cổ phiếu này đến chọn công ty chọn điểm mua bán rồi tiền rồi các thứ khác thời điểm tham gia thị trường các thứ khác rất nhiều thứ và khi mà mình gọi là mình nhặt nhặt như vậy thì cái gì mình cũng thấy đúng cái gì mình cũng thấy hay ờ, chọn công ty tốt mình cũng thấy đúng ừ, chọn công ty báo cáo tài chính đẹp mình cũng thấy đúng thế mà tại sao mình vẫn lỗ đó thế là không biết bắt đầu từ đâu rối ren gọi là loạn hết cả luôn và đặc biệt hơn nữa nhé có những người người ta có những nhà khoa học người ta làm những cái nghiên cứu nghiêm túc người ta thấy rằng khi mà đầu tư cái việc mà lạc quan quá mức thường nó sẽ nguy hiểm hơn là cái việc bi quan và bạn hãy tưởng tượng giống như một cái lốp xe được bơm căng không khí vậy lúc mà khi ban đầu á mình gọi là mình nhặt nhặt mỗi chỗ một ít và mình thắng được vài phi vụ á mình như cái bánh xe được bơm rất là căng và nó sẽ dễ bị nổ khi trời nắng nó chỉ cần một kỳ gọi là thị trường nó dao động thôi là mình banh sát hoặc là khi xong rồi banh sát xong mình sẽ như là cái lốp xe mà nó bị xì ấy, nó xẹp lép ấy thì lúc đó thị trường tác động nào mình cũng gọi là mình cũng dễ bị thay đổi biến dạng theo quan trọng nhất bạn phải biến mình thành một cái lốp xe mà gọi là vừa đủ khí không khí ở trong không căng quá mà cũng không xẹp quá mình biết cái đường mình đi đúng là gì mình biết cái gì đúng cái gì không đúng à, mình sẽ hiểu được rằng ngoài những cái yếu tố về kỹ thuật về chọn công ty điểm mua bán nó còn những yếu tố về kỷ luật về quản lý cảm xúc thời điểm tham gia thị trường nó còn rất nhiều yếu tố khác và đặc biệt là cả cái tôi nữa trong thị trường chứng khoán không có cái tôi của bạn ở trong đó thị trường chứng khoán luôn đúng thị trường luôn đúng chỉ có mình là sai rồi à, và tốt nhất để mà tránh những cái gọi là những cái cơn thịnh nộ của thị trường là đặt cái tôi của bạn sang một bên và chấp nhận những cái gì mà thị trường nó hành động cái thị trường như thế này thì mình chấp nhận là thị trường như thế này mình không cố chứng minh thị trường sai mình chỉ biết một điều là ô nếu mà thị trường đang chuyển biến theo hướng này nhiệm vụ của mình là gì mình sẽ hành động như thế nào mình sẽ rút tiền mặt ra hay là mình gọi là hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống hay là mình làm gì đó nếu mà mình gọi là mình không nắm rõ được những cái này mình cứ tìm đường tắt tìm một cách nào đó gọi là gì hay gọi là chén thánh trong đầu tư đó vốn dĩ làm gì có chén thánh mỗi thời điểm mỗi giai đoạn mỗi cái thứ nó sẽ khác nhau ngay cả phân tích kỹ thuật nó sẽ chỉ đúng trong một giai đoạn của thị trường thôi chỉ đúng với một kiểu cổ phiếu thôi à, đó khi mà mình cứ cố gắng đi tìm đường tắt mình cứ lòng vòng lòng vòng mình thử hết nọ mình thử hết kia mỗi lần mình thử mình sai một chút mình mất tiền một chút cuối cùng bạn đi một cái vòng còn xa hơn bạn đi một cái vòng còn xa hơn vậy giải pháp là gì đúng không từ đầu đến cuối nói cho ghê gớm rồi cuối cùng giải pháp cho tôi là gì giải pháp là bạn phải có một hệ thống giao dịch với đầy đủ công thức đầy đủ những thứ được kiểm chứng qua thời gian bởi người đã có gọi là trải qua nhiều năm kinh nghiệm trải qua hết tất cả các giai đoạn của thị trường và bạn có kế hoạch kịch bản để xử lý tất cả các tình huống của thị trường mình có tức là mình có nè gọi là thời điểm tham gia thị trường này thời điểm dừng lại nè cơ cấu vốn nè rồi ờ, chọn cổ phiếu này chọn điểm mua bán này à, đó mình có rất nhiều thứ trong đó chứ không phải chỉ có gọi là phân tích thuật không phải chỉ có báo cáo tài chính không phải chỉ có là chọn cổ phiếu mà bạn phải biết kết hợp tất cả những cái đó thành một cái bộ quy tắc đầu tư làm sao cho nó hiệu quả đó và hãy nhớ đã là nhà đầu tư thì không đùa với tiền tiền là không thể đùa được tiền là chỉ có có tiền hay mất tiền thôi giao bạn đầu tư là bạn phải tạo ra kết quả và kết quả nó phải có lợi nhuận nó phải bền vững lâu dài chứ không phải là lúc thêm thì lời lúc xui thì lỗ nếu mà đầu tư theo kể hên xui thì cuối cùng trả lại cho thị trường hết khi mình đầu tư trong cái lĩnh vực này mình phải nhớ một điều là năng nhặt thì chặt bị tức là mình mỗi lần mình lời một chút một chút một chút và lúc thị trường xấu mình ngưng lúc thị trường tốt thì mình mới bước vào và mình không bị mất tiền và cứ mỗi giai đoạn mình lời một chút lời một chút lời một chút và kiến thức của mình nó phải hệ thống nó được tổng hợp một cách bài bản <clears throat> chứ nó không phải là những mảnh ghép nhặt ha thì bạn có thể bấm cái đường link ở dưới video này Hoàng có chia sẻ một cái buổi về tạo bộ quy tắc đầu tư mà Hoàng đã trải qua và những cái kết quả Hoàng đã đạt được nó rất là nhiều rồi ha ok cái yếu tố quan trọng số 2 đó là bạn phải luyện tập chắc chắn đầu tư cũng như tất cả các môn khác nó là cái thứ mà không phải là bạn chỉ học bạn chỉ học vài buổi là bạn trở thành cao thủ không có tất cả mọi thứ đều phải rèn luyện võ thuật bơi lội đấu kiếm bạn sẽ không thể trở thành gọi là gọi là tài năng xuất chúng hay là bạn sẽ không thể trở thành chuyên gia kiếm tiền rẻ rẻ nếu bạn không rèn luyện à, cho dù là gì đi nữa thì không bao giờ có con đường tắt trong cái thế giới đầu tư này nhớ nhá đầu tư là đỉnh cao tại vì sao tại vì nó được tiền làm ra tiền nó khó hơn việc rất nhiều bạn mua một sản phẩm đi xong rồi bạn bán lại sản phẩm đó bạn ăn lời chênh lệch một chút nó khó hơn chuyện đó rất là nhiều và bạn phải luyện tập để tiến bộ và bạn phải luyện tập đúng thì bạn mới tiến bộ được nhanh nếu mà bạn luyện tập những cái thứ sai mà linh tinh góp nhặt góp nhặt vào thì nó sẽ gọi là nó sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian và càng mất nhiều thời gian càng mất nhiều tiền mình sẽ càng mệt mỏi mình sẽ càng chán nản và mình sẽ càng dễ bỏ cuộc nhưng mà nếu mà bạn luyện tập với một cách đúng đắn thì nó giống như một quá trình nhậu biến thành bướm vậy nó sẽ gọi là càng lúc nó sẽ càng tốt lên một ngày tức là một ngày đẹp trời ấy. khi bạn luyện tập đủ bạn sẽ bắt đầu thấy cái thành quả của bản thân bạn sẽ bắt đầu tự nhiên thấy đầu tư nó rất đơn giản nó tiêu tốn ít thời gian và bạn kiếm tiền được đều đặn từ năm này sang năm khác à, đó nếu mà bạn quan tâm thì hãy bấm vào link phía dưới và hãy nhớ nhé đầu tư giao dịch với tiền có tiền hoặc là mất tiền chứ không có gọi là thử không có gọi là mình sẽ học mỗi thứ một chút một chút một chút một chút mình phải học một cách bài bản và đầy đủ um, làm giàu nhanh bằng đầu tư chứng khoán hả? À? Uh, trên thị trường chứng khoán có rất nhiều người mong muốn làm giàu nhanh đúng không ừ, muốn chứng khoán nó sẽ thành một cái gọi là mỏ vàng siêu lợi nhuận để gọi là tinh một cái gọi có thể không cần đi làm không cần đi học gọi là từ tay trắng biến thành đại gia luôn không có gì mai thành triệu phú luôn nhưng đó là cái tâm lý mà sẽ khiến mình mất tiền rất là nhanh và trong đầu tư á, bạn phải nhớ một điều thế này là trong đầu tư không thể chắc thắng 100% ngay cả ông Peter Linh ấy, ông mà quản lý quỹ từ 1 triệu đô lên tới mười mấy tỷ đô ấy, ông nói rằng trong cái lĩnh vực này á, nếu mà bạn giỏi bạn đúng được 6 trên tổng số 10 lần bạn sẽ không bao giờ có thể đúng được gọi là 9 trên 10 lần đâu đó là gọi là nhà đầu tư lỗi lạc người ta nói như vậy và ngay cả những cái người mà giỏi nhất thế giới á, cũng không thể nào thắng tất cả mọi cái lần mà họ đặt lệnh không thể nào gọi là lần nào họ mua họ cũng lời thực tế bạn có biết không một điều là những cái người mà giỏi đầu tư nhất trên thế giới ấy, cái tỷ lệ thắng của họ dao động trong khoảng từ 55 đến 70 phần trăm và có một cái đặc biệt như này này khi khi mà mình muốn làm giàu nhanh khi mà mình muốn gọi là cái lòng tham của mình nó thôi thúc mình làm giàu gọi là trong thời gian ngắn đó mình muốn thấy tiền ngay lập tức đó, thì có một cái đặc thù là mình sẽ dùng đòn bẩy mình sẽ vào lệnh với dùng đòn bẩy với nhiều tiền để mong mà tận dụng gọi là kiếm nhiều tiền nhất có thể nhưng nếu mà mình chưa đủ kiến thức mình chưa đủ kỹ năng thì mình càng gọi là mình càng giao dịch nhiều đồng nghĩa với việc việc mình càng thua nhiều tiền à đó khi mà bạn gọi là dùng đòn bẩy lớn thì lệnh thua nó sẽ lớn cái lúc mà thua bạn sẽ thua nhiều và khi mà cái tỷ suất thắng của bạn nó chưa cao thì những cái lúc thua mình sẽ lỗ nhiều hơn lúc thắng và mình sẽ dần dần cái tài khoản của mình nó sẽ bào mòn bào mòn đi trong kinh doanh và trong đầu tư tiền nó là máu tiền nó là máu của mình và nếu mà mình mất tiền mình sẽ không còn cơ sở để mà làm ra được nhiều tiền hơn nữa và còn cái ghê hơn nữa là bạn mất niềm tin bạn mất niềm tin vào bản thân mình bạn mất niềm tin vào thị trường bạn mất niềm tin bạn sẽ không còn muốn đầu tư nữa nó sẽ gọi là nó sẽ gọi là nó sẽ bào mòn cả một cái là tinh thần của mình á mình gọi là mình gọi là mình bỏ luôn xong rồi mình bảo là ôi chứng khoán là cái trò cờ bạc chứng khoán là cái trò lừa đảo đó nó ghê gớm như vậy khi mà bạn gọi là bạn tập trung quá nhiều vào cái chuyện mà mong muốn gọi là kiếm tiền thật nhanh ấy, thì tâm lý mình nó sẽ như thế này này không biết ngày giá chứng khoán ngày mai tăng hay giảm không biết là tài khoản của mình xanh hay đỏ mình sắp lãi chưa cái lòng tham nó sẽ gọi là nó sẽ gọi là mình gọi là lúc nào mình cũng mở tài khoản ra mình xem mình ngồi mình canh bảng điện cả ngày luôn là mình không có gọi là mình không có dừng lại một giây phút nào hết đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện đó bạn nghĩ gọi là nếu mà như vậy cuộc sống của bạn nó sẽ như thế nào nó có thoải mái và nếu mà mình lúc nào mình cũng chăn trở lúc nào mình cũng suy nghĩ như vậy thì liệu mình có quyết định sáng suốt được không đúng không khi mà mình gọi là tâm lý không ổn định thì làm sao mình ra được những quyết định sáng suốt lấy một cái ví dụ nhá à, mình trồng một cái cây mất trung bình một năm mới ra quả nhưng mà mình không thể đòi hỏi nó gọi là tháng sau nó ra quả liền à, đúng không giống như việc đầu tư vậy mình làm sao mình có thể giàu trong vòng một tuần hay một tháng hay là t cộng ba làm gì có chuyện mua gọi là về lãi hay lãi gọi là lãi nóng luôn những cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà nó rất hiếm và nó gọi là cực kỳ khó để lặp lại trừ khi là kỹ năng của bạn cực kỳ xuất sắc đó và gì nữa mình đầu tư mình phải dùng trí tuệ mình có một phải có lượng hiểu biết bạn bạn có hiểu biết về cái lĩnh vực công ty đó không bạn có biết đọc báo cáo tài chính không bạn có biết xem biểu đồ khối lượng phân tích kỹ thuật này nó không bạn có biết nhiều thứ khác nó gọi là nó sẽ khó hơn cái việc mà đào cái lỗ rồi thả cái hạt giống xuống bỏ lớp đất lên tưới nước một cái là cây nó mọc đúng không làm mình đòi hỏi thành công ngay làm sao được quy luật tự nhiên là mình phải biết lật biết bỏ biết đứng xong rồi mới đi rồi mới chạy và một một cái một cái việc á, trung bình nó phải mất từ 3 đến 6 tháng mình mới thấy kết quả của nó khoa học á, họ chứng minh là để thành thục một kỹ năng con người cần ít nhất là 10.000 giờ luyện tập đúng không bạn có biết cái đó gọi là những kẻ xuất chúng á cái quyển sách đó nên làm gì có chuyện gọi là mình có kỹ năng gọi là kiếm tiền ngay gọi là nhanh một bước thành tài ngay được à nhớ nhá một cái quan trọng một cái tác hại quan trọng đó, là khi mà mình muốn kiếm tiền nhanh bạn sẽ chấp nhận cái rủi ro cao hơn bình thường gọi là sẽ chơi bắt đầu chơi theo kiểu là được ăn cả ngã về không và khi đó mình sẽ bắt đầu xa vào những thứ mà những cái cổ phiếu những cái lời đồn đoán trên diễn đàn trên forum đồ này nọ mình sẽ bắt đầu gọi là đu đáy đu đỉnh rồi mình gọi là mình mua nhiều rồi khung thời gian ngắn để mình gọi là mình làm sao mình kiếm được nhiều tiền nhất nhưng tất cả những trường hợp hoàng thấy đều là khoản tiền nó bị sụt đi những khoản tiền đầu tư nó bị sụt giảm rất là nhanh ok ngạn ngữ anh á họ có một câu như thế này nè gọi là quá liều lĩnh sẽ chết trong liều lĩnh à, chìa khóa cái chìa khóa vàng á, trong đầu tư bạn biết là gì không đó là thứ nhất là bạn nghiêm túc thứ hai là bạn tìm hiểu thứ ba là bạn kỷ luật nghiêm túc trong cái việc đầu tư của mình tỉ mỉ trong cái việc mình chọn công ty mình học hỏi mình tìm tòi và kỷ luật trong toàn bộ cái quá trình đầu tư của mình lúc nào mua là mua lúc nào bán là bán bạn có thấy tất cả những ông Warren Buffett, Soros, Peter Lynch tất cả những ông đó họ thứ nhất họ có quy tắc đầu tư riêng của họ thứ hai họ cực kỳ kỷ luật thứ ba đâu có ai giàu qua một đêm đâu đúng không không ai giàu qua một đêm cả và ok có một điều nữa trong cái đầu tư này á mình cần phải có một cái sự kiên nhẫn đúng không sự kiên nhẫn nó thể hiện ở cái tầm nhìn dài hạn có thể là 6 tháng có thể là một năm và nếu mà mình muốn làm giàu nhanh làm giàu ngay thì mình sẽ không có cái đó mà không có cái đó thì dẫn đến mình gọi là cực kỳ nhanh bị mất tiền à, nhớ nhá mình phải có cái sự kiên nhẫn phải có một cái tầm nhìn dài hạn một chút bạn nhớ ông Warren Buffett không ông gọi là được gọi là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới đúng không nhưng mà ông đầu tư từ năm 9 tuổi bạn có biết bao nhiêu tuổi ông mới thực sự gọi là trở thành giàu gọi là top thế giới lúc ông lên 50 tuổi thành ra tới 30 tuổi ông mới kiếm được gọi là gì 26 27 tuổi ông bắt đầu thành lập cái quỹ riêng của ông và tới năm gần 30 tuổi ông mới kiếm được một triệu đô đầu tiên à, tới năm 50 tuổi ông mới gọi là thực sự gọi là thực sự giàu và vô top của thế giới và có một cái có một cái chuyện á, là trong một cái lần mà gặp ông Jeff Bezos của Amazon á, ông hỏi ông Buffett là phương pháp đầu tư của ông thì rất là đơn giản đi rất nhiều người có thể trở thành người giàu thứ hai trên thế giới nhờ phương pháp này mà tại sao lại không ai sao chép phương pháp của ông nhỉ tức là phương pháp của ông là mua những công ty tốt rồi giữ nó đó. và nguyên tắc số 1 không mất tiền nguyên tắc thứ hai sẽ là nguyên tắc số 1 đó vậy bạn biết ông trả lời sao ông trả lời là bởi vì không ai muốn làm giàu chậm cả tức là cả thế giới đều muốn làm giàu nhanh cả thế giới đều muốn làm giàu nhanh ông ông Warren Buffett ông còn tác giả một câu rất là nổi tiếng đấy là để đầu tư thành công cần thời gian quy tắc và sự kiên nhẫn à, không cần biết bạn tài năng tới đâu bạn nỗ lực như thế nào mọi việc đều cần phải có thời gian bạn không thể sinh em bé trong vòng một tháng chỉ bằng cách làm cho chính người phụ nữ mang bầu đúng không mọi thứ luôn cần thời gian đó và ok thì cái video này nó nói về làm giàu nhanh chứng khoán nhưng mà bạn cần phải rèn luyện đủ bạn cần phải có một cái đầu lạnh bạn thông minh bạn đủ tỉnh táo và bạn có một quy tắc và bạn kiên nhẫn thì bạn sẽ kiếm được tiền từ chứng khoán à, nếu mà bạn chưa biết gọi là chưa có bộ quy tắc cho mình thì hãy comment hãy bấm vào link ở phía dưới hoặc comment ở phía dưới anh có cái chia sẻ về bộ quy tắc đầu tư đó. rồi bạn muốn giàu có Hoàng có thể cho bạn biết cách làm thế nào ngay bây giờ ngay tại đây ngay trong video này có một cái công thức cực kỳ đơn giản ba bước để tạo ra cái sự giàu có cái công thức đó nó đã được chứng minh hiệu quả qua rất nhiều năm rồi và quan trọng là nó cực kỳ phổ biến có thể bạn đã từng nghe hoặc có thể bạn chưa nghe ba bước đó như sau bước số 1 bạn phải bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt bước số 2 bạn phải tiết kiệm tối thiểu 10% số tiền bạn kiếm được đừng ít hơn 10% nhiều hơn càng tốt bước số 3 đầu tư số tiền mà bạn tiết kiệm và không chi tiêu nó ok có thể bạn sẽ thất vọng đúng không bạn đang hy vọng mình tìm được một cái bí mật mới hay là một cái làm thế nào để tạo ra một sự giàu có một cách nhanh chóng và dễ dàng nhưng mà vốn dĩ đời làm gì có gì vừa nhanh mà vừa dễ đúng không <clears throat> có thể bạn đã biết cái công thức này nhưng mà bạn chưa chủ động xây dựng nó hoặc là cũng có thể bạn đã thử và bạn đã thất bại bạn có biết một cái vấn đề quan trọng khi mà mình làm mà mình thử mà mình thất bại không đó là cái sự kiên nhẫn của mình kiên nhẫn nó là một trong những cái đặc điểm cực kỳ quan trọng mà nếu mà bạn có sự kiên nhẫn thì hầu như chắc chắn là bạn sẽ giàu có chắc chắn bạn sẽ tích lũy được một số lượng tài sản lớn tại vì ví dụ nhé ví dụ trong cuộc sống khi mà bạn kiên nhẫn bạn làm một gì thứ gì đó bạn làm lần đầu tiên bạn có thể thất bại vì bạn chưa đủ kiến thức chưa đủ kỹ năng nhưng mà bạn kiên nhẫn bạn chu rèn bạn kiên nhẫn bạn rèn luyện thì dần dần dần những cái kỹ năng đó nó sẽ tốt lên nó sẽ giỏi lên và dần dần bạn sẽ giỏi cái kỹ năng đó dẫn đến việc bạn tạo ra giá trị lớn hơn dẫn đến việc bạn kiếm được nhiều tiền hơn tương tự như vậy trong cái việc đầu tư trong cái việc gọi là tài chính cá nhân cái việc kiên nhẫn gọi là mọi người ít coi trọng nó nhưng mà nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng à, nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì sao vì có năm cái lý do như thế này lý do số 1 nếu mà bạn trong tài chính cá nhân á, nếu mà bạn kiên nhẫn tiết kiệm thì bạn sẽ hạn chế được những cái khoản tiền vô bổ biết bạn biết như thế nào gọi là khoản tiền vô bổ vì nhá hàng ngày mình tiếp xúc với truyền thông tiếp xúc với tất cả mọi thứ có một cái thứ người ta gieo vào trong đầu mình đấy là cái sự hài lòng ngay lập tức muốn cái gì là phải gọi là phải mua nó ngay lập tức mình không thể chờ đợi khi mình có tiền mình không thể chờ đợi khi nó giảm giá mình không thể chờ đợi khi nó khuyến mãi mà mình nó gọi là nó thôi thúc mình phải hành động ngay lập tức nếu mà mình không có đủ kiên nhẫn trong việc tiết kiệm của mình mà mình bị những cái cám dỗ đó nó thôi thúc mình mạnh sẽ dẫn đến chuyện là gì dẫn đến chuyện là mình mua hàng trả góp mình gọi là mình phải trích một phần tiền ra thay vì để kiên nhẫn thì mình lại để trả cho một cái điện thoại mới một cái tivi mới hay một cái xe máy mới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 vì một phần cái của việc tiết kiệm là mình gọi là mình tích lũy 10% lương của mình và mình chắc chắn cái việc mà 10% đó nó phải được giữ lại và nó được đầu nó phải được chi tiêu một cách khôn ngoan và cái việc đầu tư nếu mà mình kiên nhẫn đợi giá nó xuống thì mình sẽ tiết kiệm được cái khoản tiền gọi là góp mình sẽ lúc mà nó giảm giá lúc mà nó khuyến mãi nó giảm giá xuống lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được cái phần mà đáng lẽ bạn sẽ mất khi bạn mua nó ngay lập tức thỏa mãn cái tức thời ngay lập tức à, kiên nhẫn chờ đợi nó khác cái việc mua ngay lập tức rất là nhiều khác đó đôi khi là 10 phần trăm để cái khoản tiết kiệm để khoản bạn đầu tư tiếp cái yếu tố số 3 này. yếu tố số 3 đó là cái việc mà mình kiên nhẫn đó, nó sẽ giúp mình tránh xa những cái thứ gọi là làm giàu nhanh vì vốn dĩ là làm gì có gì gọi là làm giàu nhanh có hoàn từng xem một video gọi là có người đứng lên hỏi làm làm gì làm sao làm giàu nhanh à, anh thầy kia trả lời là cướp chủ đi ăn cướp thôi thì là gọi là vừa gọi là vừa kiếm được thật nhiều tiền mà thật nhanh đó vốn dĩ làm gì có cái gì làm giàu nhanh đúng không ngay cả nó sổ số thì nó cũng gọi là nó mang đậm tính chất hên xui không có cái gì là làm giàu nhanh ở đây cả nên bạn cần có cái sự kiên nhẫn trong cái việc làm giàu của mình tài sản của bạn sẽ xây dựng được nhưng mà nó phải trải qua thời gian đừng để mình bị hấp dẫn bởi những cái làm giàu nhanh chóng những cái chương trình làm giàu nhanh chóng mà mình đóng mấy chục triệu vào để mình học cách làm giàu nhanh không có gì là làm giàu nhanh ở đây hết hầu hết những cái người mà đóng mấy chục triệu để làm giàu nhanh cuối cùng đâu có giàu đâu đúng không tiếp cái yếu tố số 4 nếu mà bạn có cái sự kiên nhẫn nó sẽ giúp bạn kiên định với cái kế hoạch của mình dù đó là kế hoạch trong cuộc sống kế hoạch kiếm tiền hay là ngay cả kế hoạch xây dựng cái sự giàu có vì sao vì ngay cả ông Warren Buffett ông còn bảo là tôi biết mình sẽ giàu lên nhưng mà chắc chắn là không phải là qua một đêm mọi sự giàu có nó sẽ không xuất hiện ngay lập tức nó không xuất hiện bất ngờ mà nó đến từ cái việc mà mình có một cái kế hoạch đúng đắn trong một thời gian dài và mình dành thời gian mình xây dựng cái kế hoạch đó mình mình phát triển cái việc kiếm tiền của mình mình tích lũy cái tài sản đó sau đó nó mới thể hiện ra chắc chắn cái khả năng giàu có của mình ok rồi tiếp các yếu tố số 5 kiên nhẫn nó sẽ giúp bạn có một cái nhìn dài hạn bạn làm một thứ mà bạn tầm nhìn của bạn tính bằng năm tính bằng vài năm hay tính bằng 10 năm chắc chắn bạn sẽ làm với một cái tâm thế rất là khác tâm thế rất là khi mà khác cái kiểu mà mình làm mình mong là u hai tháng nữa ba tháng nữa hay 6 tháng nữa là mình trở nên siêu giàu nó sẽ rất là khác nhau khi mà bạn có cái tầm nhìn dài hạn cái kế hoạch bạn xây dựng ra nó cũng rất là vững chắc nó từng bước từng bước từng bước chắc chắn là vẫn sẽ có khó khăn trong quá trình mà mình làm nhưng mà khi mà cái khó khăn nó xảy ra mình thay vì mình hoảng sợ thì mình có cái tầm nhìn dài hạn rồi mình kiên nhẫn mình xử lý từng cái một mình xử lý từng cái khó khăn một mình xử lý từng cái sự cố một mình gọi là cái khả năng thành công của mình nó sẽ cao hơn khi mà mình có cái tầm nhìn dài hạn ok giống như là cổ phiếu á, nó sẽ thường dao động trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mà nếu mà công ty tốt thì về dài hạn thường nó sẽ tăng giá nó luôn luôn là như vậy ok quan trọng nhé quan trọng hãy nhớ trước khi làm bất kỳ một cái điều gì bạn hãy chuẩn bị cái sự kiên nhẫn cho mình sự kiên nhẫn lâu dài nó sẽ góp phần rất lớn trong việc tạo nên sự giàu có của bạn ok nếu bạn thấy video này hay hãy comment thanh và giúp Hòa chia sẻ nó bạn muốn Hòa làm video về chủ đề gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại